Mỗi lốc Yomos có một phiếu may mắn với hai cơ hội trúng thưởng. Chỉ cần cao lớp bạc trái phiếu để trúng ngay những món quà hấp dẫn và trẻ trung này. Phiếu chưa trúng thưởng ngay có cơ hội thứ hai để dựng rút thăm giải thưởng giá trị hơn. Năng động cùng Yomos.